con này cũng hiền luôn mình nuôi mấy con con nào hiền mình bắt được Đấy. con này cũng hiền cũng, cũng sờ đều vuốt về bắt được nó mà có một con đen bây giờ Đấy, bây giờ đến nơi con này nó công rồi đây cho thêm cùng nữa nhậu nhậu nhậu ăn đi thôi ăn đi Ôi, muốn ăn khoai không? Có mèo muốn ăn khoai kìa. Nhóc củ cho nó Kệ nó xem là có ăn được. Cho nó một củ chứ nào. Mèo ăn khoai các bạn, nhà mình nuôi mấy con mèo này nó nó dễ thương lắm này này. Nó thấy đồ ăn gì là nó cũng muốn sang nó ăn. Đấy. Ăn được không? <laughs> ăn được cười kìa. Mấy con mèo luôn. Đây hai con còn hai con đang chạy đâu ăn à Ôi, mèo ăn khoai lang này này các bạn thấy hay không ngộ không đây mình quay sát cho bạn xem mèo đúng ăn khoai lang thật ơ đây này đâu nhìn dễ thương nhỉ đây nó ăn đây bằng cô ném củ khoai nó ăn <laughs> khoai Đấy, mèo rất dễ thương luôn không uh, hẳn ăn thịt ăn cá không uh, nó còn ăn cả khoai lên đây này đấy một con ăn rồi con bên này nó không ăn con kia đang ăn khoai này này chuyện rất hay mèo ăn khoai người ăn khoai <laughs> đây nó cắn gần hết nửa củ rồi kìa kệ cho nó ăn thức ăn cho nó ăn nhiều khoai mà cho mèo ăn Đó. cái là nó đấy nó đang ăn qua nhỉ bạn hay nhỉ con kia của anh rồi của anh à ô mình ăn khoai cái này mình cũng ăn khoai này này cái này là không không không ăn nhiều bằng cái này ai cho mèo dễ thương này các bạn mình sờ được mà đây này mình sờ được các bạn đấy mình sờ vuốt ve ăn khoai này. Ờ, mèo ăn khoai giống kiểu mèo trạng quỳnh nhỉ không nhỉ mèo của trạng quỳnh nhé mẹ chồng quỳnh nhân rau muống này con đi đâu à Thì không biết uh, các bạn thế nào nhưng mà mình lần đầu tiên thấy mèo ăn khoai lang <laughs> mèo ăn khoai lang đấy, khoai lang không phải là dành cho người nghèo mà con mèo cũng ăn đấy. cái củ khoai vừa nãy bây giờ nó ăn gần hết rồi đấy nhìn đáng yêu không mỗi một, một con ăn thôi con này không ăn mình nhà mình bốn con mèo cơ chạy đâu hết rồi chạy đâu hết là còn con này đang ăn này chạy chà nó biết lớn. Ừ, nó biết lật lại nó ăn đấy. ăn gần hết củ khoai lang luôn dễ thương nhở con này cũng hiền luôn mình nuôi mấy con con nào hiền mình bắt được đấy con này cũng hiền luôn cũng sờ đều vuốt về bắt được nó mà có một con đen bây giờ đấy bây giờ đến nơi con này nó công rồi đây cho thêm cùng nữa ăn đi ừ. nhậu nhậu ăn đi đấy ăn đi rồi con à, đến lượt con này ăn rồi này con này ăn khoai lang rồi đấy vừa ngoạm một phát cơn hết rồi không cơn kia không muốn ăn à ăn trôm cho ông củ cho nào cho ông củ ăn đi cho không ăn cho ăn luôn chó cũng ăn à <laughs> hôm nay chú chó mới ăn chơi luộc khai cho chó với mèo ăn <laughs> thôi thôi cho nó ít thôi cho nó ít thôi ừ. Đấy, chó cũng ăn qua là mèo ăn qua là Ôi, hai con chó tranh nhau Ảo mạo nhìn nắng nhiều Này con này ăn đi Này cho mẹ ăn Trời ơi, trời ơi Chắc là ăn no rồi Ăn cái cụ, ui, tranh nhau, tranh nhau nhau Hai con đang, đang tranh nhau Mình khoe làng Đang, đối thủ đang cạnh tranh rất quyết liệt con này mấy con được con cái con cái mà con cái nó à. đẻ rồi ăn hết con này con mẹ không không đâu con này con mẹ mà con này con với con này cùng lứa mà con mẹ to hơn mẹ à con mẹ là con mèo đen ừ. nếu nếu con này mà sinh ra ba con kia thì ba con kia phải gọi con mèo đen kia là